À, chào mừng các bạn quay lại kênh Thành TV thì à, đây là bể cá của mình sau 2 tuần mình không thay nước đấy nước vẫn rất là trong nha là do cái hệ thống lọc của mình giờ đã ổn định và một yếu tố quan trọng nữa đó là vi sinh thì để đảm bảo cho cái lượng vi sinh trong bể lúc nào cũng ổn định đó, thì mình sẽ châm định kỳ theo cái hướng dẫn cho của cái chai thuốc vi sinh này thì mình thấy là nước thì đúng là rất là trong nhưng mà nó rất là hao tiền tại một cái này á, bạn thấy chỉ định của nó là Ờ, một ờ, cái này hơi mờ mình sẽ đọc cái chỉ định của nó của chai này chai này nó kêu là bình thường nếu bạn châm thêm á, không phải lần đầu tiên á, thì các bạn phải châm là hai nắp cho 300 lít tức là một ờ, một nắp phải được khoảng 1 đến 200 lít thì để như mình 300 lít á, mình sẽ cần hai nắp này như vậy là nó hết rất là nhanh bây giờ là nó khá là nhẹ rồi và mua một chai này 150.000 nó rất là tốn nên là đợt vừa rồi cũng may là có bạn khoa trần trên kênh của mình bạn có comment hướng dẫn mình cách để nuôi con vi sinh này tức là một lần sử dụng bạn chỉ cần sử dụng 1 phần 10 của cái nắp này thôi là có thể đủ châm cho nguyên cái bể này rồi nhưng mà muốn được đạt được hiệu quả thì cái mình phải tạo môi trường cho nó sống trước tại vì trong cái chai này á, là nó kết bào tử là gặp môi trường thuận lợi á, thì vi khuẩn nó mới à, thoát cái bào tử bào xác nó ra và nó sinh sôi phát triển thì đa số cái à, cái con vi sinh trong này á, đều là vi sinh hiếu khí hết nên để cho nó nuôi cho nó ờ, đạt cái ờ, gọi là cái mật độ cần thiết để mình thả vô bể thì mình sẽ phải dùng là đầu tiên là các bạn để làm đó thì bạn sẽ cần nước nước của chính cái hồ cá mình luôn này mình lấy nước cho hồ cá mình này khoảng 4 đến 5 lít sau đó các bạn sẽ cho cái ờ, cho cái vi sinh này 1 phần 10 của cái nắp này thôi không cần phải là hai nắp như vậy chỉ một phần 10, một ít thôi là được rồi đó sau đó à, xô xô xích ra cho cho bà bà lấy cái hũ đường này xô. đó sau đó các bạn cho vào đây là hai muỗng canh đường hai muỗng canh đường nữa sau đó các bạn đưa cái dung dịch này lên cái bể sục oxy á, các bạn sục liên tục à, trong vòng 18 đến 20 tiếng thì cái à, vi sinh ở trong cái thau nước này á, nó sẽ có mật độ rất là cao à, và khi đó các bạn đổ ngược vào trong bể của bạn á, thì hiệu quả nó sẽ rất là rất là tốt và nước sẽ lúc nào cũng trong như thế này các bạn không cần thay nước các bạn thấy là mình hai tuần không thay nước nó bị hụt thì cứ cuối tuần mình sẽ châm thêm nước cho nó chứ mình không có thay nước đó thì à, đây mình làm thử các bạn coi luôn nhé tại cái này có một tay thôi nên là làm nó sẽ hơi hơi khó một xíu đó thì đầu tiên là khui cái nắp này ra rồi sau đó là mình sẽ đổ đây thì bình thường á, là hai nắp đầy đây mình chỉ đổ như này thôi đấy áng chừng này mà đổ ngược vào đây đó rồi sau đó lấy thì khuấy đều lên để cho vi sinh nó tan đều trong nước sau đó là mình sẽ múc 2 đến 3 thìa canh đường thìa canh là thìa này thôi nhé bạn chứ không phải cái thìa, thì múc canh của bạn là thìa siêu bự đâu thì này thì pha cà phê được rồi tại vì cũng không cần quá nhiều đường đường làm thức ăn cho nó thôi thức ăn để thời kỳ đầu lúc mà nó mới có thoát cái bào xác ra nó có môi trường thuận lợi tại vì cái này nó không có đủ dinh dưỡng dinh dưỡng là phân cá đó đây mình cho một thìa hai thìa rồi hai thìa rồi được rồi đó xong đánh đều lên rồi đều lên là các bạn ừ, có cái đồ sục oxy ấy các bạn thả vô bạn sục thôi không tốn kém gì hết là không mất gì chỉ mất hai thìa đường thôi nhưng mà mình sẽ giảm được ừ, chi phí để mua vi sinh mới rất là nhiều đây rồi bạn chờ xíu mình đưa lên hệ thống oxy cho bạn coi nha rồi đây là sau khi mình đưa lên trên cái thành bệ của mình là mình đặt cái đồ bơm oxy vô thì cái này không hề tốn kém gì hết tại vì ờ, vốn dĩ là cái bệ mình duy trì ấy, là mình sẽ phải cần có hai cái sục oxy ở ngăn đầu tiên để cung cấp oxy tại vì vi sinh mình là vi sinh hiếu khí nên phải cần có oxy mình thả ở đây để khỏi cần sủi canet luôn thì mình lấy một cái ống ờ, sủi oxy bên này mình đem mình thả qua đây thôi rồi đó xong các bạn để qua đêm đến sáng ngày mai là là ok rồi sáng ngày mai các bạn đem đổ ngược vào trong bể của các bạn là nó vi sinh lúc nào cũng ổn định hết đó và bể cá là nó đẹp hết rồi đây, đây đàn cá của mình khá là phát triển khá là tốt và phát hiện là cái aqua master cái ừ, stemble thôi á nhưng mà màu cá nó cũng lên được tốt hơn là xài Hikari Friend nó chỉ vậy thôi và nó không làm dơ nước thì uh, Hikari Friend cũng không làm dơ nước nhưng mình thấy là cái màu của thằng Aqua Master thì nó sẽ lên được uh, sặc sỡ hơn à. Rồi clip đến đây thôi. Nếu bạn thích video của mình thì nhớ like, subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.